tôi sẽ hỏi nhà gái coi à, nếu mà nhà trai rước dâu về có đồng ý làm dâu không dạ sợ làm dâu lắm hả dạ đúng rồi thí dụ như giờ phải làm dâu thì sao kiểu như là em muốn là ví dụ như là ừ, làm dâu nhưng mà kiểu uh, sống sống sống riêng á <laughs> sống dạ, riêng sao sống riêng được giờ thí dụ bên kia nhà người ta có con trai một mà à. ờ, người ta muốn ờ, ở chung thì sao mới hồn chút mặt xanh lét Em xin chào quý vị khán giả Em xin chào anh Quỳnh Linh ạ à. em. em xin chào à, chị Ngọc Lan ạ à. Và chào bạn nữ bên kia ạ Em à, tên là Trần Hữu Hà Em 29 tuổi Quê quán của em ở Bình Dương ạ à. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại à, Bến Cát Bình Dương ạ à. Công việc của em là em làm sale bán hàng cho công ty PepsiCo ạ à. Rồi mời nhà gái Dạ con chào chú Quyên Linh và em chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả Em tên là Trần Thị Kiều Phương, năm nay 27 tuổi Em làm nhân viên lễ tân, hiện em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh Rồi bây giờ mình nói tới ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nè Dạ, ưu điểm của em là em à, tuyệt đối là không hút thuốc nè Vui vẻ, hòa đồng, à, dễ mến, dễ gần à, Nhược điểm của em là đôi khi thỉnh thoảng hay quên nè rủ mình hẹn khách hàng này kia thôi dạ, thỉnh thoảng quên ở trong ở nhà đấy quên ở nhà thôi quên ở nhà quên cái việc à. lặt vặt thôi đúng không rồi dạ mời nhà gái ưu điểm của em á thích nấu ăn ừ, ca hát vẽ ca hát thôi giờ hát cái cho nó không khí đi <laughs> sao thấy mới vô gặp nó buồn buồn quá giờ trai hát trước luôn dạ nào mà hai, em ba. hát ạ à? ai đã yêu một lần đều chạy qua cây đắng của tình yêu ai đã yêu một lần đều chạy qua sóng gió của tình yêu ngày xưa tôi cũng yêu người yêu tôi đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần giờ đây tôi lặng yên nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vòng ngày xưa đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai anh chẳng đã không còn nữa chỉ còn chiếc cầu vòng khuyết để mình tôi đến coi em sẽ hát ạ đó <laughs> phải không khí rồi chứ hát vui đó nhà gái đâu rồi lòng ngập ngùi nói tiếng yêu anh lấy yêu ấy thiết tha chân thành còn gì bằng sân bước bên anh cùng ngắm anh trong ba ngàn sao cuộc tình ngây ngao anh đã cho em làm trái tim em nói thay người yêu ơi anh có biết chăng em đã yêu rồi hay được rồi chị hát hay quá thường tình duyên của anh à, trai sao dạ em người cũng trải qua hai ba mối tình hai ba mối rồi hả cũng mới là quen giống như đơn phương thôi ạ ủa đơn phương thôi đó hả thì cũng à, thời gian à, vài tháng á tìm à. hiểu mà cảm giác không thấy hợp coi như chưa có yêu mối tình nào mà sâu đậm hết trơn á dạ dạ hả chưa có nụ hôn đầu tiên đúng không cũng mới thì nắm tay bình thường thôi chứ có hôn đầu tiên chưa mình cũng có người có người không mình cũng có người có người không hôn nhẹ hôn <laughs> nhẹ có người không hôn nhẹ nhẹ rồi đó hả dạ có rồi rồi nhà gái của mình đường tình duyên sao cưng của em thì trải qua hai mối tình mối đầu tiên thì chỉ là trên mất bạn bè một chút xíu rồi. là cơ hội còn đi học sinh viên còn thứ hai là ra trường rồi được 2 năm không còn hết yêu nữa rồi đến ngày hôm nay thì em đã quên hẳn chưa dạ rồi ạ rồi, vậy thì à, nhà gái đã sẵn sàng để đón nhận một cái mối tình mới rồi đó Nhà trai sẵn sàng cưới vợ chưa? Dạ, muốn lắm rồi ạ Dạ, muốn lắm rồi ạ Muốn lắm ha? Dạ Nhưng mà có cưới liền không? Dạ, cưới liền, cưới liền trong năm nay ạ Trong năm nay luôn Em muốn vợ mình như thế nào? Dạ, biết quan tâm à, gia đình nè à. Biết uh, lo lắng nè Chia sẻ công việc cùng nhau nè Đối nhân xử thế nè Lịch sự lễ phép Bên nhà gái muốn lấy chồng sao nè? Dạ, em muốn một người chân thành Có kinh tế ổn định em có điều gì không thích ở đàn ông không dạ có cái gì lăng nhăng em không có lăng nhăng luôn ạ đây không có lăng nhăng nha dạ. hai yêu chung thủy luôn với lại à, nhậu nhẹt ừ. không thích nhậu nhẹt dạ là không có nhậu luôn không nhậu chỉ lâu lâu uh, ví dụ uh, bạn bè đám tiệc thì mới uống một hai ly gia trưởng không uống thuốc luôn ạ à. không gia trưởng dạ không ạ à. bên đây hiền lắm dạ, dạ. có muốn cao hay thấp hay như thế nào không mập dạ. hay ốm kiểu vừa người cao hơn em Ừ. dạ em cao mét mấy con cao mét sáu lăm con cao mét sáu lăm hả ngang ngang thôi chào em dạ em chào vâng. chị ngọc lan ạ bên đó cao mét sáu lăm mà tôi cũng cao mét sáu lăm nên giờ đứng lên đo thử cây dừa không nè bên kia không có mang gúa cao cho nên là được được đúng không mọi người hợp lý đúng không vậy thì à, tôi sẽ hỏi nhà gái coi à, nếu mà nhà trai rước dâu về có đồng ý làm dâu không dạ sợ làm dâu lắm hả dạ đúng rồi thí dụ như giờ phải làm dâu thì sao kiểu như là em muốn là ví dụ như là ừ, làm dâu nhưng mà kiểu uh, sống sống sống riêng á <laughs> sống riêng sao sống riêng được <laughs> giờ thí dụ bên kia nhà người ta có con trai một à, à. Ờ, người ta muốn ờ, ở chung thì sao mới hồn chút mặt xanh lét <laughs> <laughs> Dạ. bây giờ mình hỏi người nhà coi là Đúng rồi. có người nhà ở đây không chứ dạ, tôi căng rồi đó em đi cùng với anh rể và mẹ ruột ạ à, trời ơi đi với mẹ dạ, dạ. <laughs> dạ. à, chào cô ạ à. chào cô À, chào MC Quỳnh Linh ạ à. dạ, và chào, chào MC à, Ngọc Lan. Dạ. Thì hôm nay mẹ à, cũng cảm ơn chương trình để cho mẹ cô nó có cơ hội đến đến đây. Cô có mình thằng có thằng thằng trai à dạ. mà vợ lấy vợ Sài Gòn sao cô? Ừ cái đó là cô cũng không quan trọng thích giờ uh, tuổi trẻ là nó thích ra ngoài sống nó thoải mái hơn cô cũng không ép là làm dâu cô đâu dạ à. thật ra thì ờ, cô gái này không phải là không phải là không chịu nhưng mà nhiều khi là còn nhỏ quá còn nhỏ quá cho nên là có, chưa có hình dung được hình dung được cái chuyện làm dâu thật ra làm dâu giờ khỏe lắm con Dạ. Khá làm dâu mẹ chồng á là giữ con giùm nè Đúng rồi Đưa con đi học nè Cho con ăn giùm nè Trời ơi Nói chung Có mẹ chồng giờ ông bà nội là rất sướng Đúng luôn rồi. Thật sự luôn á khoái đỡ sợ quá tuyệt vời luôn đỡ sợ cười, cười tươi rồi tôm <laughs> cảm ơn cô à, nhiều rồi nha. Con bé nó sợ dữ lắm cô chỉ mong muốn cho hai đứa được hiểu nhau và à, sống cho nó hạnh phúc là được rồi là dạ. cô mỹ mãn lắm rồi dạ rồi. cảm ơn cô rồi bây giờ mình hỏi ờ, ý kiến nhà gái nè em đi với ai dạ đi với bạn dạ con chào chú quỳnh linh với chị ngọc lan ạ em là yến là bạn thân của phương ạ à, thì bạn em là một người bạn là khá hiền ạ em muốn hỏi là anh có hay gọi là vô tâm không anh Nha dạ, không, tuyệt đối không Anh mà thương thật lòng luôn thì không quan tâm hết mình luôn nè Tại vì bạn con thì bạn ít nói uh, Bạn khá là nội tâm nên bạn trai mà hơi Nếu mà gặp một bạn trai mà vô tâm nữa Thì rất khó là đi lâu dài đó chị ừ. Đúng rồi Em thấy là anh bên này cũng ok uh, Phương có thể cho anh cơ hội để có thể tìm hiểu nhau Rồi, cảm, cảm ơn, ơn em. em Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha Mở rào Mở rào anh có muốn quà tặng em Dạ ừ. Cảm ơn anh Thì à, anh tặng em à, bó hoa à, bông hồng này Anh mong cho nếu mình có cơ hội tìm hiểu nhau á thì mong cho ừ, tình yêu của nó đẹp như bó hoa này dạ rồi dạ, bạn à. gái tặng cho bạn nam gì á à, em tặng bộ chăm sóc cá nhân mỹ phẩm hả ừ, mỹ phẩm trời quá trời tinh tế ừ, rồi cảm ơn nha dạ thì anh thấy em dạ. cũng à, hiền dịu mà có vẻ à, trầm tính em thấy anh ừ, một người cũng hay nói lắm ý là tại sao anh lại chưa tìm người mà quen lâu ừ, khoảng một chút á có thể ờ, không có hợp ừ, tìm hiểu sâu hơn thì có thể không hợp thì mình thôi không có theo như mẫu người mình muốn tìm à dạ giờ em thấy mẫu người đó được chưa à, em thì trước tiên thì em thấy ờ, bạn này ờ, cũng hiền dịu chỉ là thấy em mỗi cái hiền dịu thôi hiền dịu và bé biết à, lo lắng quan tâm vậy đó hẹn hò nhau thì mình có thể à, vào cuối tuần khoảng cách đi vậy thì anh có có đi xuống với em không đi xuống với thành phố không thời gian thì đầu thì mình cũng nên à, anh xuống cũng được xuống xong rồi nếu như mà quen lâu thì em phải đi lên với anh hả Đúng đi rồi. lên trên anh thì em đi đâu thỉnh thoảng lại về chỗ anh cũng được cho có qua có lại <laughs> trời ơi xéo mình phải tôi tôi không tôi không có chịu chỗ này à đấy ờ, tôi ngồi tôi nhảy nhõm từ nãy giờ ấy là lâu lâu á ý là về nhà là lâu lâu cho biết nhà đâu, à, à thì được ừ. chứ, chứ không phải là anh anh, anh chị lên có lại gì hết ừ. dạ. đôi khi mình xuống cả đời luôn dạ mình cũng được luôn trai cái ừ. đường xa thì mình là cái người chủ động đi nó cái thứ nhất nó an toàn ừ. hơn cái thứ hai mình cũng ga lăng hơn nữa đúng không không cảm nhà trai tôi nãy giờ thấy nhà gái cũng xinh đẹp dễ thương tôi giờ trai Quyến bị hả? khóc dễ thương quá nên nó hơi rối chút xíu <laughs> có cơ, cơ hội tìm hiểu nhau á, mà hợp á thì à, mình có thể tiến tới trong năm nay cũng được năm nay cũng được trong năm nay đó ý em là sao có thể tìm hiểu vài tháng học chơi vài trong năm nay à. cũng được ý mong muốn của em là phải hết năm nay hết, hết năm, năm nay cũng được ừ. mà thì sang năm cũng được. gần thôi thì tối thiểu là nói chung là trong vòng 2 năm trong đổ lại năm đi. nhưng mà năm, nhanh, 3 năm sau nhanh hay không là do em á nếu mà người phụ nữ thấy tình yêu của em đủ lớn rồi đó người ta đủ tin tưởng rồi là người ta đồng ý ngay đúng không gái đúng rồi đó, vậy thôi hiểu không rồi bây giờ tiến tới nào nắm tay bạn gái cho phép anh nắm, tay chứ không phải bắt tay bạn bè mà mà mà mà khách hàng đâu nắm nắm tay nắm tay thấy em, em ừ, cao so với nếu nếu đi quốc chắc cao này tự nhiên hỏi thấy sao kêu anh thấy em um, cao <laughs> tao nghĩ sao tao nói vậy mà dạ. tình yêu nó thấy hiền thì à, mình cứ có duyên tìm hiểu nhau thì mình cứ cho cơ hội tìm hiểu nhau thời gian đi đó em ơi giờ đây anh cần cần một bờ vai em ơi nhưng không cần ai lúc này để anh có nơi tựa và anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế anh à, yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi <laughs> rồi thôi về ghế đi đủ rồi nhắm mắt lại kiểm tra con tim mình một lần nữa đi nếu phải đây là người một nửa yêu thương của mình mình cảm nhận đúng như vậy thì hãy bấm nút còn nếu mình cảm nhận không phải đâu người này không phải thôi bỏ qua đừng bấm nút các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian em gái không bấm không phải kiểu như không kịp bấm không kịp có bấm không có có bấm có bấm, bấm vô trời ơi bấm không kịp nữa <laughs> chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi nào hãy nắm tay xen tay vào với nhau nào đúng rồi đó à, mẹ ơi mẹ thấy uh, con dâu tương lai của mẹ như thế nào <laughs> mẹ thấy ờ, bạn gái bên đây thì cũng rất hiền lành dễ thương thì mẹ cũng mong cho hai con ờ, tìm hiểu nhau và sâu hơn để nhanh mẹ nhanh có con dâu <laughs> dễ thương quá bây giờ là coi như ba mẹ của bạn gái đang theo dõi chương trình á mình nói gì thưa hai bác hôm nay cho phép tụi con tìm hiểu và hứa hai bác gì đó dạ. đó nhìn nó nói đi thì uh, con xin chào hai bác ờ, đang xem qua màn ảnh nhỏ thì con uh, mong uh, bác cho con hai con được cơ hội tìm hiểu nhau uh, nhiều hơn tiến tới hôn nhân trong năm nay là qua năm cũng được ạ em tên là Hà Vũ Nhân 35 tuổi qua quê ở Bình Thuận à, em là à, nhân viên kỹ thuật à, bảo hành mình giới thiệu với dạ em tên là minh ánh à, tuổi thì em xin giữ bí mật đấy em muốn là bạn trai đoán à chút xíu nữa bạn trai đoán phải không dạ em sinh ra và lớn lên ở sài gòn hiện giờ em là đang là nhân viên pha chế ở quận nhất à làm trong quán bar hay quán cà phê hả em dạ nhà hàng thì nhà hàng à mình giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình thoải mái lên tự tin lên nói lớn lên em thì à, cũng biết nấu ăn nhưng mà không biết người ta ăn được không ừ cũng biết cắm hoa biết làm bánh lăng cũng biết ca hát biết ca hát làm câu đi em cho nó sung lên anh ơi anh nắm tay em đừng ngại ngùng đi bên nhau đến cuối chân trời xung quanh ta có bao nhiêu điều tuyệt vời xin cho anh với em mà thôi hát rồi hát rồi nghe vui ha dạ <laughs> bạn à, có những ưu điểm gì những khuyết điểm gì những cái tài lẻ gì có thể giới thiệu luôn cho bạn bên kia biết thì ưu điểm của em thì cũng hiền cũng vui vẻ Ồ, khuyết điểm thì um, hơi kỹ tính và chỉnh chu chứ 35 tuổi là cũng à, tuổi đã lập gia đình có con cái rồi sao bạn à, vẫn bị ế vậy dạ thật ra thì em cũng đã trải gần đây cũng hai mối tình rồi chia tay cũng được uh, gần một năm à mà lý do tại sao chia tay nhà bạn gái thì cũng không không thích cái tuổi chị à, dạ. tuổi à hả dạ à, mình à, đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ có một mối tình chính thức về mấy cây lẻ tẻ mối tình chính thức đó quen được bao lâu dạ 3 năm Yêu quen 3 năm mà tại sao không tiến tới được hôn nhân dạ tại à, người ta muốn à, lập nghiệp ở quê à vậy bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào hiền lành không lười biếng công việc ổn định hài hước một xíu hài hước một xíu đúng rồi vui lên cho cuộc đời nó vui lên đúng không à, lãng mạn xíu bạn trai có lãng mạn không dạ cũng có ít <laughs> bạn có tài lẻ như ca hát không dạ cũng có biết hát tí rồi hát tí nghe chơi ơi cho bên kia nghe kìa chiều con vương nắng để gió đi tìm dấu vết chân em qua bao nhiêu lần lời dù đan ngón tay buồn ngàn năm cho giá băng hồn tuổi gầy nông lên màu mắt <laughs> bạn muốn tìm người bạn gái như thế nào bạn gái đó thì biết chia sẻ chung thủy gọn gàng đơn giản vậy thôi hả dạ. có mẫu người lý tưởng nào không cao cỡ mét ờ, năm mươi đến sáu mươi không được cao được nhiêu mét rưỡi chị mét rưỡi hả để anh quang coi coi khoảng mét năm mươi sáu mươi gì đây rưỡi mét rưỡi à chào em anh ở bên kia cũng ít nói em cũng ít nói như vậy rồi giờ tính sao không em không có ít nói đâu tại rung quá <laughs> rung quá hả nãy giờ muốn xỉu rồi đừng có xỉu nha <laughs> có ai làm gì đâu muốn xỉu rung quá run là hồi hộp gì anh kia hay là rung nghĩ gì hồi hộp hồi hộp rồi không biết anh kia sao vậy dạ em tưởng tượng anh kia thế nào cao em mặt hiền hiền còn gì nữa hết nghĩ ra luôn em có mẫu người lý tưởng nào không hình mẫu nào đó dạ à, như lương thế thành lương thế thành rồi đơn giản vậy ha ô mặt này đẹp trai chứ bộ giống giống ờ, cỡ lương thế thành chứ đâu có vừa đâu à <laughs> trời chị em sẽ không cao bằng lương thế thành điểm nào em không thích ở người phụ nữ nói chung là, là lẩm thụm không gọn gàng á chị em có tật xấu gì không thì tật xấu ờ, ít nói ờ à, nói à, câu dài ờ, dài chứ à, nói gì cục cục cục à. câu nào trả lời câu đó giống như là điều tra sách hỏi vậy à. giờ để dành dụm được nhiêu rồi cũng được vài chục triệu lấy vợ vài chục triệu lấy vợ dạ. thấy thật thạo ờ trai dễ thương quá trời luôn mà sao cái này khó quá hai người này sao đây <laughs> <laughs> rồi do hai người thôi bây giờ mình thấy hai người gặp nhau biết đâu à nhìn nhau ta nói nhiều hơn sao đúng ờ, không? Ôi, có có đi à. với gia đình không em? Dạ em đi với bạn em, bạn đồng nghiệp em. Rồi chào em. Dạ em chào anh ờ, Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Mình thấy cái bạn trai bên đây thì ờ, ừ, cũng hiền, mới chỉ là gặp nhau thì mình cũng chưa thể nào nó nói hết được, cũng phải có cái thời gian đó. Dạ xin hết. Rồi cảm ơn chị. Em có đi với ai không gương? em trai? Dạ em đi với chú em là gia đình chú Tám với chú Chín với là em họ dạ chú tám thấy sao chú dạ, dạ chú chín chú chính thấy sao chú tôi thì à, nãy giờ quan sát thì thấy à, cháu à, gái bên này cũng được cũng vui vẻ cũng có nét hiền cháu nhân có một cái phẩm chất rất là đặc biệt là cháu rất là hiền ít nói nhưng mà rất là quý trọng những người xung quanh sống hòa đồng cảm ơn chú ạ à. chú chính sao chú tám ý kiến sao chú tám <laughs> trước tiên thì chắc có lẽ là xin chào à, anh quyền linh và chị cát tường dạ về cô bé bên đây thì nói chung là cũng rất là hiền có công việc ổn định còn cái việc mà quyết định hay không thì à, do à, giờ hai cháu sẽ gặp nhau rồi sẽ có cái nhìn ban đầu cảm tình như thế nào đó thì hai cháu quyết định rồi cảm ơn, rồi, dạ, cảm ơn chú ha. rồi kéo màn chúng ta sẽ có hai phút gặp nhau nha nào đó nói chuyện đi tăng em mất hoa lần đầu em gặp anh thì em cảm nhận thế nào anh nhìn hiền dễ thương <laughs> anh có đáng được tuổi em không em thì chắc cả không sáu bảy tuổi gì không <laughs> em 30 mươi rồi ba mươi em muốn hỏi là khi mà hai người có chuyện mâu thuẫn á khi mà tranh cãi với nhau á thì ai là người làm hòa đầu tiên bạn trai thì nên chủ động làm hòa chứ dạ giờ em đang run quá làm sao em hết run <laughs> tạm tao hết luôn lại nắm tay của ấy cái lại nắm tay của ấy nó em em mất luôn giùm anh cái đi nắm tay vô rồi em bớt rung <laughs> từ từ từ từ đứng nhìn thẳng vô mắt nhau nói em bớt rung giùm anh cái <laughs> nói đi hai người nắm tay sao buông rồi <laughs> nắm chặt vô đừng có buông nắm vô nắm vô đó đứng đứng y nguyên đứng y nguyên nhìn thẳng vô mắt nhau đứng khoảng độ chừng á, nửa tiếng coi có thấy gì không nhìn vô ờ cái đây cho hai phút không ờ thì cãi tôi muốn cho mấy phút tôi cho đứng im đó nha để tôi tám chín nhìn coi có hợp không <laughs> hả à, cho em về chỗ cũ trời đất ơi mất <laughs> cỡ quá hả dạ nắm tay có thấy gì chưa thấy à, lạnh lạnh <laughs> tim có đập gì chưa có đập sơ sơ đập sơ sơ rồi hả rồi thôi bạn gái nói một câu gì đi mình à, kết thúc thôi bỏ qua đi anh bỏ qua hai người này chắc động phòng cũng phải chỉ <laughs> sao em nói lên cái cảm xúc của mình bây giờ lấy nắm này. tay sao mình cảm nhận ánh mắt anh nhìn thấy sao nói thật đi anh có nhìn em đâu <laughs> em có nhìn ảnh không có em thấy sao thấy lung linh long lanh lung linh long lanh thấy lạ quá nha thôi được rồi thôi quay lại đi <laughs> hai cái hai cái cục bột này đây nút nha suy nghĩ thật kỹ rồi chuẩn bị chúng ta có 3 tiếng đếm mới quyết định nha suy nghĩ lại coi nắm tay này thấy cảm giác cái gì nhìn nhau thấy cái gì quyết định từ con tim giống như chú tám chú chín đó giao quyền quyết định cho con rồi đó một hai ba hết thời gian sao bạn ờ, trai không bấm tại vì em phải có cái ấn tượng đầu tiên em rất là quan trọng cái ấn tượng đầu tiên ừ chưa, chưa thấy ấn tượng lắm đúng không dạ chưa phải là một nửa yêu thương của mình đúng không dạ. bạn gái thấy sao cũng hơi buồn một xí nhưng mà dạ. cũng mong anh tìm được một nửa của anh à anh chúc em được một nửa của em mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em à, Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả, em tên Vân Anh à, Em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty điện thoại Quê em ở đâu? Em ở đây chị Thành phố Hồ Chí Minh Dạ Rồi, mời bạn trai Dạ, em tên là Đại Xuân, hiện năm nay 27 tuổi, hiện đang là quản lý phòng tập à, thể hình ở Sài Gòn. Quê Sài Gòn luôn, ở dạ. quận mấy? Dạ, quận 9. Bạn à, tập thể hình lâu chưa? Hả? Dạ, cũng khá lâu. Khá lâu, tướng vạm vỡ ha. Hả? Sáu múi á. Em có thích bạn trai vạm vỡ không? Em thích một múi chị vậy là thích giống như anh Quyền Linh vậy đó dạ đây thích có một múi <coughs> thôi có thích sáu múi nha à, dạ. dạ ừ bạn trải qua mấy mối tình rồi dạ em đã trải qua ba mối tình quen ít nhưng mà để quên người đó lâu bao lâu mới quên khoảng hai ba năm vậy là một người chung thủy bây giờ còn nhớ người kia không dạ hết rồi bây giờ em muốn kiếm người bạn gái mới như thế nào dạ người bạn của em thì nói chung ngoài ngoại hình em nhìn đẹp là được rồi cho dù mọi người nói bạn nó xấu cũng không sao chung em để nhìn đẹp là được đẹp là sao theo em quan điểm đẹp là sao nói chung mình nhìn có cái gọi là hợp nhãn là được thôi chung em em nhìn em mới biết được chứ còn giờ nói diễn tả cũng hơi khó nhưng mà cái nhãn của em sao dạ có thể là bạn đó hơi hơi cao à, ngoại hình xinh xắn dễ thương cho mình nhìn mình cảm thấy mình thích là được rồi nếu mà người ta chơi xấu cũng sao chứ đúng không đúng rồi mình nhìn đẹp là được rồi ừ. mấy người mà không có cái miêu tả cụ thể mà nói kiểu như là sao cũng được là mấy người này nó khó lắm đúng không bạn gái bạn tìm mẫu người như thế nào Dạ, em thích cái mẫu người mình nói chung là nhìn chững chạc chút nhìn chín chắn một chút xíu à. dạ tại vì em năng động rồi em trẻ rồi mà kiểu mà hai người mà cùng trẻ nữa chắc là hả chắc bậy tân bừng luôn á à rồi có điều gì em không thích ở người đàn ông <coughs> là phụ nữ thì ai cũng thích không thích là đàn ông gia trưởng hết ngoại hình là đơn giản chỉ ờ, nói chung thì em thích gọn gàng cao hơn em được rồi thân em thì 3 mét bẻ đôi chị mà em cũng tự ti lắm nên em hay cái mang giày cao lên để mà ăn gian chiều cao của em á ừ. bên này cao hơn nhiều đấy nhưng mà về tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi em dạ em thì mới có hai thôi hai thôi ở chia tay mối tình ờ, sau này bao lâu rồi dạ cách đây khoảng hơn năm mình ờ, còn vướng vấn gì giống như ờ, đã qua rồi chị thì mình tốt nhất mình nên tạm gác lại mình không nên nhớ nữa bây giờ nếu mình tìm được mình. người đúng đối tượng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân thì bây giờ em cũng 26 tuổi rồi cũng không còn quá nhỏ nữa mà mình cứ long bông nữa thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nếu mà hợp dạ yeah. rồi để chị hỏi bạn trai coi ờ, khi nào thì bạn ấy tiến tới hôn nhân được nha dạ, em sao chị dạ cái này ai nói sáu muối cái này một muối đó được hả chị, chị muốn mấy muối có mấy muối được chị đâu có muốn bạn gái này muốn chứ chị muốn chị khỏe hả? Mẹ. chắc cho hít đất cái mở hàng cho nó nó, nó nóng người cái đi rồi nói chuyện được không em dạ, được chị làm đi em mà chị khoái mấy cái vụ hít đất lắm coi người ta hít á tại chị hít không có được bao nhiêu cái vậy hả hít khoảng 200 cái đi em <laughs> tùy hỉ hít sao mà anh thấy là cái này hít hơi ăn gian đó chưa có xuống sát nha dưới đếm với mình đâu có đếm đâu hai mươi đi mười tám mười chín đủ chưa quý vị hai mươi <coughs> <coughs> khỏe luôn cười ha ừ. cười ha à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì em là con người thời gian đúng thời gian hầu như em chơi với bạn bè hoặc là công việc chưa bao giờ em đến trễ giờ ừ. thứ hai là trong cuộc sống thì em có thể em quản lý tiền bạc cho gia đình rất là tốt điểm của em là em sống ờ, hơi thực tế có nghĩa là mình sống mình phải có cái điều kiện vật chất nó tương đối ổn định ừ. thì nó mới tốt được chứ em không có mơ mộng một túp lượt tranh hai trái tim vàng mà vẫn có có gì đó nó phải ổn định hơn mà bây giờ mình đang trên cái con đường ổn định nó được bao nhiêu phần trăm rồi chung bây giờ em mới lo cho gia đình em được ừ. em sống với mẹ thì em lo cho mẹ được Vậy là tốt đó, rồi ha dạ mà mình nếu được bao giờ mình có thể kết hôn được Giờ dạ, nếu đẹp thì trong cuối năm nay hoặc là năm sau vậy thì ờ, có vợ về thì mình cũng sống chung với mẹ để lo cho mẹ hay sao dạ đúng rồi nhà mình con trai em con trai mấy dạ, mấy ờ, dạ con một rồi ok cảm ơn em không anh nghĩ ờ, bạn trai là người rất điềm đạm rất điềm đạm đấy. rất là chín chắn điềm đạm có yếu ừ. à dạ, chào bạn gái rất là dễ thương à, bạn trai đây có vẻ hơi hiền hơi à, tính truyền thống chút xíu truyền thống anh. tức là muốn những cái gì nó phụ nữ là phải kính cổng cao tường không có à, hiện đại quá gì đó dạ hả ừ, còn tính của em sao tính em thì em không phải là phụ nữ truyền thống rồi à là hiện dạ. đại hả đúng rồi em nếu mà những bạn trai mà yêu cầu mà truyền thống mà kiểu công dung ngôn hạnh hoặc là um, điềm đạm thì chắc không phải là em rồi đó em thì rất là năng động <laughs> quậy tưng luôn mà đúng không tưng luôn á ô hiện đại hiện đại nhưng mà lúc nào cần truyền thống là truyền thống chứ dạ đúng rồi đúng không thì ừ, tùy môi trường tùy cái hoàn cảnh vậy thì làm dâu em có đặt nặng vấn đề này không làm dâu hả em cũng không có đặt nặng lắm nhưng mà cái quan trọng thì em không phải là nàng dâu khéo rồi đó miễn là ăn thua mình có muốn mình có chấp nhận điều đó mà mình chịu khó học hỏi hay không thôi tại vì em vừa đi làm nữa thì không thể nào mà có thể là vừa trong vừa ngoài mà lo chua toàn được hết như mọi người em không thích gì người đàn ông phụ nữ thì không ai thích mà đàn ông mà thứ nhất á là lăng nhăng thứ hai là gia trưởng và vũ phu đàn ông thì là chủ dự của phụ nữ thì phải biết nói chung cũng phải biết chăn săn sóc tại em thì gia đình em ba mẹ em không có sống chung với nhau cho nên em cũng rất hay là nhõng nhẽo lắm nhõng nhẽo đúng không dạ. anh thấy anh này à, có đức tính cũng tốt đấy em ạ trung thủy nè điềm đạm nè uh, sạch sẽ ngăn nắp đúng giờ nếu mà đúng giờ em thì em là phụ nữ cho nên nhiều khi em hay đến trễ <laughs> có vấn đề Thôi, gì thỏa không ngay vụ đó đi dù đến trễ gì dù làm dâu á ha dạ. <clears throat> đó Hôm bây giờ em có nghe chuyện rồi đó nha hai đi theo ủng hộ em không dạ có em đi với chị em với hai đứa em của em ạ à. <coughs> rồi chào chị chào chị Cát Tường chào Hoàng Linh rồi em thấy ờ, chàng bên đó với Văn Anh thì như thế nào dạ em thấy a à, rất là men lì rất là sướng với văn anh luôn ạ thấy hợp với bạn em của em không dạ hợp nhưng mà anh đó anh nói là anh muốn người giống như anh linh nói đó muốn tìm một người à, à truyền thống vậy thì em thấy là văn anh có có phù hợp không này ổn này em không có nghe anh nói là muốn kiếm một người truyền thống nhưng mà anh, đó, nói... linh nói không có nói à. anh cứ đó anh nghĩ thôi anh linh nghĩ <coughs> à không mà nhưng mà em nghĩ chắc là anh không có ờ, không có nhất thiết phải là truyền thống đâu chị ừ. chủ yếu là hai người hiểu nhau và hạp nhẽ của anh là anh sẽ ok rồi ừ. nhưng mà em vân anh dễ thương lắm anh <laughs> rồi cảm ơn em nha. hôm nay em đi với ai em đi với ba bạn cấp 3 và hai đồng nghiệp cũ rồi chào em Dạ em chào anh Linh, chào chị Tường, à, chào, dạ, chào ờ, quý vị trong trường quay cùng ờ, quý vị xem qua um, truyền hình. Dạ em là Công Tuấn, là một người bạn cũng như là đồng nghiệp cũ của bạn Xuân. Dạ thì anh ờ, thấy cô gái bên kia có hợp với bạn của em hay không dạ sơn ơi thì bạn nữ bên này thì nói chung cũng nhìn cũng chững chạc đó sơn này nhưng mà còn về cái cái um, sơn nhìn thấy thế nào là do mắt của sơn thôi rồi cảm ơn bạn thôi rồi, bây, giờ bây giờ là kéo màn lên cho hai hai bạn gặp nhau thôi ừ. gặp nhau trò chuyện nha để hiểu hơn rồi mời bạn ngày mới các bạn vui vẻ cái vâng. tưởng tượng của em lúc mở màn anh sao nó có khác em tưởng anh sao nãy sao lúc thì anh nói là 6 muối lúc thì một muối nên em bị hỗn loạn nói chung mình muốn mấy muối cũng được hết trơn này nhưng em thích một muối à em thích nó tròn tròn một muối còn dễ hơn chứ dễ hơn còn anh thì anh đánh giá như thế nào chung là hơi bất ngờ về ngoại hình của mình đẹp chứ mình nhìn đẹp là đẹp rồi còn vấn đề làm dâu thì thật sự là mẹ anh nhà rất là dễ có một mình mẹ thôi rất là dễ việc nhà anh vẫn hay làm được anh có vâng. ngại khi phụ giúp công việc nhà ví dụ sau này anh chung anh sống với mẹ anh vẫn phụ mẹ bình, thường mà có ngại vấn đề đó không không có ngại đâu anh thiệt không thiệt anh đi chơi bạn bè vẫn vô rửa dáng bình thường mà cái lỡ mà ví dụ em đi chơi ví dụ anh mời đi chơi xa chẳng hạn ừ. cái ờ, cái quan điểm về tài chính lúc đó thì sẽ như thế nào chung mình có khả năng thì anh sẽ trả thôi còn không có anh sẽ không đi được dù rồi, có, có tiền mới mời chứ có mời anh mời nha còn để em mời là khác rồi đúng không nói chung anh mời anh phải trả rồi <laughs> đó là điều hiển nhiên rồi còn nếu em ấy mời thì sao mời chắc cũng phải trả luôn hay sao anh ờ đó <laughs> như nãy anh nói có vấn đề là anh quản lý tiền rất là tốt nghĩa là gia đình mình tiền giao cho anh quản lý rồi đó đến giờ nghĩ là tiết kiệm nó sơn tốt em hơn. thì về quản lý chi tiêu em cũng khá ok nhưng mà lâu lâu cũng hơi vung tay quá chán chung mình phải có mỗi khoản khác nhau một khoản đi chơi là sẽ có một khoản riêng không sợ bao giờ xài lỗ rồi bây giờ à, mình à, nói một câu gì đó để chúng ta đi đến quyết định bấm hay không bấm dạ. nói chung là cảm xúc của em bây giờ là có nhất là có cảm tình với bạn mà từ cảm tình mình sẽ phát triển hơn nhiều mối quan hệ khác nữa hy vọng là bạn sẽ cùng tìm cùng mình tìm hiểu bạn gái em muốn nói gì nữa không em không biết nói gì hết chưa thôi dạ. chúng ta sẽ nói bằng nút bấm nha nào một. hãy làm theo những gì cô tim mình mách bảo các bạn nha hai ba hết thời hết gian, thời gian. chúc mừng hai bạn nào hãy nắm lấy tay nhau hãy hôn nhau để à, đánh dấu một ngày đầu tiên rất là đẹp chúng ta gặp nhau Trời ơi, cái gì mà nhăn dữ vậy? Làm giống như khỉ ăn ớt vậy Không để ngày sau đi Để ngày sau gặp nó thoải mái hơn Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng Gửi tặng các bạn Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax Nắm chặt tay nhau nhé à, Nắm tay nhau dắt nhau. nhau đi xem phim nha hai bạn Dạ, lời nói đầu tiên em xin ờ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy và chào quý vị khán giả. Ừ. Em tên là Thu Hằng. À, còn mấy tháng nữa là sinh nhật lần thứ 29 của em. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm ờ, thiết kế đồ họa. Rồi, 29 tuổi làm thiết kế đồ họa. Mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Gọn, à, hiện đang à, làm trưởng phòng công tác ở một công ty chuyên phân phối và nhập khẩu máy điều hòa không khí ạ. Quê em ở Vĩnh Long ạ. Vĩnh Long hả Gọn? À. Bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 33 tuổi chị 33 tuổi Có mấy mối tình rồi Gòn? Em có một mối tình nhưng mà không chính thức Cách đây cũng khoảng hơn 4 năm rồi Gòn có ưu điểm khuyết điểm gì? À, ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết làm công việc gia đình À, ừ. mà khuyết điểm của em á, thì chắc là tại do em hiền quá thôi à, gọn gọn hơi hiền cũng hơi nhút nhát bây giờ anh ấy ngồi bên đây anh Đức là rung ờ à, nói nhỏ quá à. đúng không gọn dạ bây giờ thì à, cô gái bên kia cho chúng tôi biết rằng cô đã trải qua mấy mối tình rồi dạ nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi nhưng mà cũng cũng lâu rồi chị ừ. ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì À, ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết uh, nấu ăn biết uh, làm một số loại bánh như ừ. bánh lăng bánh quy à, biết à, may vá em thích may rèm cửa hoặc là áo gối cho nhà sử dụng á dạ. dạ em cũng à, hay trồng mấy cây rau nhỏ trên ban công á để lâu lâu mình lên ngắm cảnh thì có khi nào muốn sử dụng thì hái mình ăn luôn à nấu à, hái trồng ăn luôn rau dạ, sạch luôn dạ. hay quá ha coi như là nữ công gia chánh dạ. đó là ưu điểm còn có những cái khuyết điểm gì không à, khuyết điểm của em thì à, em nghĩ là đôi lúc thì em nói chuyện hơi thẳng tính á, nên là có thể làm mất lòng một số người cái khuyết điểm thứ hai là hay suy nghĩ sâu xa về một cái vấn đề nào đó để cho mình hay lo sợ có trưởng phòng bên đây rồi khỏi sợ trưởng phòng à, dưới tay mình có lính nhiều cô gái không em dạ lính của em thì chỉ có nam thôi nam thôi hả dạ. bao nhiêu nam Dạ, khoảng 17 18 người mà giờ còn muốn kiếm một người bạn gái như thế nào thì em thì cũng không có đặt ra tiêu chuẩn gì quá cao cho bạn gái chỉ cần là bạn đó biết ờ, quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống yêu thương và quan tâm với mọi người là được ạ đơn giản chiều cao chiều thấp như thế nào không dạ em cũng không có đặt tiêu chuẩn gì mấy về ngoại hình chà cô gái bên này hơi cao á nha thế tiêu chuẩn bạn đặt ra tìm người bạn trai như thế nào dạ nếu mà càng cao thì càng tốt chị à, bạn cao bao nhiêu dạ em cao một m sáu bảy à một m sáu bảy Chà vậy anh bên kia phải tầm mét 70 đổ lên ha Hơn Hơn không? Bên đây chín mấy rồi Để... Cái gì? Đứng lên ghế á à, Bạn hình dung ra ngày hôm nay bạn gặp cái người bên kia như thế nào? Có thể là một anh ờ, nhìn ờ, đâu có đôi mắt hiền, nhìn chất phát à, ờ, nói tính tình thì điềm đạm ừ. mà nói chuyện thì gần gũi bình dân à, em thích những mẫu người như vậy ừ. điều gì bạn không thích ở người bạn trai à, em không thích là bạn nam đừng có keo kiệt quá với lại đừng có cọc cằn quá ví dụ như có chuyện gì á, thì mình Ờ, nói chuyện nhỏ nhẹ để giải quyết chứ đừng có la lối hay là quát tháo thì em rất là sợ ừ. anh này không có cọc cằn không có la lối đâu em nếu mà được thì bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được dạ cái thời gian thì nó không quan trọng quan trọng là mình cảm thấy tình cảm đủ lớn để tiến tới hôn nhân là được chị trời được rồi để chị qua thì coi anh kia coi đàn gái qua coi mặt đàn trai dạ, chào chị rồi chào anh dạ. thì phía anh thì bao lâu nữa thì anh sẽ tiến tới hôn nhân được theo em thì khoảng một năm còn vấn đề còn lại là tùy thuộc vào hai người tìm hiểu ừ. anh hình dung cô bên này như thế nào có đáp ứng được những cái yêu cầu mà anh đang muốn tìm kiếm không nghe giọng nói thì em cũng hình dung được thì cô bên đó cũng trưởng chạc hiền có điều gì anh không thích ở người phụ nữ đâu em thì chưa có mối tình nào chính thức cho nên em cũng không không biết là không thích người phụ nữ ở ở điểm nào mà anh có thích phụ nữ không dạ thích trả lời nhanh ha không à, cần à. không cần suy nghĩ ok vậy được rồi ha trong một năm có thể tiến tới hôn nhân được, được ha anh bên đây cũng rất là chân thành giống như những gì mà bạn gái đề ra ồ oh, chào em à, một chàng trai miền tây rất chất phát nhẹ nhàng dịu dàng dạ, em thích thích hả thích em thích <laughs> anh này làm trưởng phòng nha bản lĩnh lắm thôi bây giờ mình à, mình hỏi ý kiến người thân đi bạn gái hôm nay mình có đi với ai không dạ em đi với mẹ gì và hai em à ồ có mẹ gì nữa ha dạ Dạ chào cô à, Chào ờ, Quyền Linh, chào các Tường và chào quý vị khán giả Dạ Dạ cô nhìn thấy ờ, bạn trai bên kia như thế nào ạ? À, cô thấy thì các bạn trai bên đây có vẻ là chính chắn, điềm đạm Thấy cũng có vẻ là tin tưởng được các con Mẹ thấy vậy đó Cô có muốn gì hỏi ờ, con rể tương lai mình không? Chỉ hỏi một câu là nhà con có đông anh em không? Dạ nhà con thì có ba anh em trai Ba anh em trai không hả? Dạ. Con thứ mấy? dạ con ở giữa ở giữa hả dạ. nhà cô thì còn có mình với hàng thôi tự vì anh nó có gia đình thì cũng sống riêng rồi có mình nó ở với cô thôi cái chuyện mà bếp nút mà dọn dẹp nhà cửa thì nó cũng chu đáo lắm nó ngay là nó cũng hiền thì tánh nó hơi bướng một chút thôi nhưng mà không sao hết á khi mình nó bướng lên con bỏ đường vô là nó hết rồi hay quá mẹ chỉ đường hay quá thấy chưa con người chỉ đường đi nước bước luôn nói gì với cô đi. nói gì với cô đi dạ thì uh, lần đầu tiên gặp mặt á, thì con cũng xin phép cô cho hai đứa con được um, có cơ hội để tìm hiểu rồi um, nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến xa hơn ạ à. à, cô cũng mong vậy tự vì à, chương trình mà sắp xếp cho hai đứa lên đây cũng là cái duyên của hai đứa rồi thôi giờ hai đứa thì cố gắng ha dạ con cảm dạ. Dạ, ơn dạ. cô rồi cảm ơn cô hay quá em đi với ai dạ em đi với em gái của em em gái em ruột hả em dạ em họ dạ chào cô à, cái tường chào chú quyền linh dạ Rồi, chào, chào mọi em. người có mặt trong trường quay ạ à. em chào chị em chào em dạ anh ba thì ở nhà rất là hiền hiền lắm luôn được cái là anh rất là chu đáo với lại quan tâm mọi người xung quanh ừ. thì <laughs> em thấy anh với chị cũng hợp cảm ơn em chị cũng dễ thương lắm rồi như vậy là được rồi thôi mình kéo màn lên đi rồi kéo màn lên tất cả mọi thứ à, mọi người đã à, hướng dẫn hết rồi ủng hộ hết rồi ăn thua hai bàn thôi kéo mang lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em cảm ơn. anh cũng có món quà muốn gửi anh thôi ta trò chuyện với nhau đi các bạn em thì có thích đi du lịch không dạ có ạ à. em thích đi mấy chỗ mà nó thiên nhiên mộc mạc này nọ thì em thích hơn thường à, cuối tuần thì à, em nghỉ thì em làm gì à, cuối tuần thì nếu mà em rảnh thì em hay đi uống cà phê với bạn còn không thì à, đi mấy chỗ ở ngoại thành đó có thích đi xem phim dạ có cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên mình kéo cái màn lên mình gặp và mình thấy đối tượng bên kia giống như có đúng như cái mình mong muốn cái hình dung của mình nãy giờ không ừ, à, cũng cũng cũng giống ạ à. em thấy anh cũng rất là hiền nhìn cũng chất phát đúng mẫu người em tìm cái cảm nhận rất là quan trọng hai bạn đứng lên đi hai bạn đi xích vào đây nào hai người nắm tay nhau đi rồi các bạn có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau nha quan trọng là cảm nhận thôi tất cả mọi thứ đã tốt đẹp hết rồi các bạn cảm nhận xem có phải là của nhau hay không Ê, 30 giây đó truyền điện qua nhau chưa có điện gì chưa cảm nhận thế nào rồi, rồi mình nói đi bạn trai nói đi bạn trai hiền quá thì bạn nữ nói gì đi em nghĩ là mình đã bao nhiêu năm qua mình không tìm thấy nhau hôm nay mình đã gặp được nhau em hy vọng là kể từ bây giờ mình sẽ cùng nhau trải qua những à, ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nói đi bạn trai thì anh nghĩ thì mình cũng nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu Rồi ông này ông nhát quá anh linh rồi anh phải ờ, chỉ ổng dài chiêu sao Này, chứ giống đám cưới luôn á ta bạn gái nói hay quá mà trưởng phòng mình mới nhìn thẳng vào mắt bạn gái tỏ tình một câu ừ, gì cơ bạn gái nói hay quá mà em ơi bữa nay anh gặp em tự nhiên tim em thế nào em thế nào đó ủa có cái quà gì chưa tặng bạn gái hay gì bên dạ, đó vậy có, à, anh có cái đứng đây nói quà cũng quên nữa hả? Dạ không quên chị, cái này là để phút cuối cùng, phút cuối cùng. 89 vậy ừ. Bây giờ là 89 rồi đó, bây giờ là 89 dạ. rồi đó em Thì cái này anh, anh gửi tặng em thì... Cái gì vậy? Thì cũng mong là em chấp nhận À ông nhát quá ông không dám nói ông phải viết ra sớm thôi được rồi được rồi ngồi đi đi bạn dù có nhát nói không được mà viết ra được là cũng được rồi Sao sau 30 giây luôn. các bạn nhìn thẳng mắt nhau và cô gái đã Đẹp nói điều ha. gì hãy nhắm mắt lại tưởng tượng quan trọng là hai con tim cùng chung nhịp đập hay không chuẩn bị chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định tất cả mọi thứ ngày hôm nay rất đẹp các bạn một ngày tốt lành một hình ảnh rất là tuyệt vời rất đáng nhớ và các bạn hãy có nhấn nút hay không chuẩn bị một hai ba hết thời gian bây giờ nắm tay nhau được rồi đấy xin phép mẹ hôn bạn gái cái đi dạ con xin phép cô để cho con được ừ, hôn tay em thấy trẻ nó hạnh phúc mà mình xúc động quá cô cảm thấy như thế nào cô mẹ đang rất là xúc động dạ cô à, cô thấy thì cô cũng ưng tự vì cô thích thằng nó quen người lớn tuổi hơn chút cho dạ. nó điềm đạm chín chắn chứ dạ. tánh nó thì còn nít dạ Nên vậy là thấy... vừa cô ha ừ. dạ cô con cũng hy vọng là sẽ sớm nhận được thiệp báo tin vui từ phía gia đình rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý chiến Thắng Gửi tặng các bạn Nắm tay nhau thật chặt nha Không buông nhau nha ra nha Đây con gà, năm con gà Rồi, dẫn nhau đi xem phim Mời bạn nữ Mời bạn nam Mời em ngồi quá dữ rồi mời bạn nữ giới thiệu Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ Và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường Nhật Quay ngày hôm nay ạ Chào bạn Xin tự giới thiệu em tên là Trương Thị Thủy Tiên Năm nay 26 tuổi Hiện đang công, làm giáo viên công tác tại trường Trung học cơ sở Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ạ à. Dạ, quê em ở Bình Phước ạ Bình Phước rồi dạy tại Bình Phước luôn Dạ à, Hôm nay xuống đây tham gia chương trình Dạ Rồi, mời bạn Nam Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lý Trực Thể Em làm nghề gì Thể? Dạ, em làm nhân viên kinh doanh sổ số Việt Lót Bao nhiêu tuổi em? Dạ, 31 tuổi chị ạ à. Dạ, em sinh ra lớn lên Đồng Nai và đang làm việc ở Sài Gòn ạ à. Thấy cầm cây đàn, hát bài luôn Hay quá Sớm tụ luôn Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi Mình cùng chung lối nhé em người ơi Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn Anh sẽ du em, cho em yên giấc ngủ ngon Những lúc cô đơn, anh luôn giữ em trong lòng Dành tròn con tim, nguyện trao đến em khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán thang Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi Em, à, em thấy Bài hợp hợp đấy chị, em ha. thích hát Hả vậy hả? Dạ Bạn nữ thích hát nhà trai nghĩ sao dạ bạn hát đi mình sẽ đơn ạ à. dạ vậy thì để à, đáp lại bạn à, bên kia thì mình xin gửi à, anh Nguyên Linh chị Cát Tường quý vị khán giả một ca khúc được mang tên Thuyền Hoa thuyền em đi trên sông trăng sáng trước hơi cao đúng không bên đó đờn được đúng không anh linh cũng được cũng được nhưng mà rồi. đôi khi à, đờn với hát nó cũng không đi chung với nhau bạn ờ, có những điểm mạnh và điểm yếu gì ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng ừ. nhiệt tình hay giúp đỡ mọi người biết lắng nghe và chia sẻ ai mà có chuyện buồn gì là cứ tới em tìm em tâm sự rồi tới hỏi em có chuyện buồn thì em tâm sự với ai em ờ, giấu mình rồi sao vậy bây giờ mình phải chia sẻ cho bạn trai mình để mình hết buồn đúng dạ. không những cái ờ, điểm yếu của em là gì dạ nhược điểm của em là rất là sợ ma nhưng mà thích coi phim ma rồi vô đó lúc mà con ma xuất hiện sợ quá là làm gì dạ che mắt lại cho nó đi rồi coi tiếp vậy tao đi coi phim ma làm chi đi coi phim ma mà thay cái con ma che mắt lại coi phim ma làm chi rồi cô giáo cũng dễ thương năng năng động hòa đồng tại sao lại chưa có bạn trai mà phải nhờ tới chương trình ai mà ví dụ muốn mà tới tán tỉnh hay gì đó với em là em phải đầu tiên em phải nhìn cái chân trước chân sao em <laughs> dạ ai mà mang dép tổ ong mà cái màu vàng vàng à rồi chân mà không được sạch lắm em thấy như là không được tôn trọng á nên là em phải nhìn cái chân trước bên chân kia sao anh linh cái chân đen thùi lôi thấy mà ghê chút tôi bắt lột chân tôi kiểm tra đấy nha nhưng mà em ơi tại sao vậy cái người ta mang với tổ ong mắc mới gì không thích tay em tán tỉnh bạn gái thì trước hết mình phải tôn trọng ăn mặc cái chỉnh chu một chút xíu à thì người ta ăn mặc chỉnh chu được rồi cái chân liên quan gì nhưng mà nó sao sao à nói bàn, chung bàn, là cái chân mới quan trọng rồi sao à, nữa cái bàn tay thì được đừng có để móng tay móng tay nhìn ghê trời ơi chết rồi có một cái móng dài một thước mấy hả rồi bây đó nãy giờ ta đưa ra những cái ưu điểm khuyết điểm rồi mình nói luôn đi cho bên kia biết luôn dạ ưu điểm của em á thì à, hay đi nhậu nhiều ạ à. ưu điểm mà nhậu nhiều nha dạ. cái đó chắc u nhọt rồi ưu điểm gì nữa từ nhỏ đến lớn em là gọn gàng sạch sẽ à, quần áo ngăn nắp nấu cơm giặt đồ rửa chén em tự lập từ nhỏ bây giờ mình có thật xấu gì không em cũng hay nói về nói một lần không nghe lần hai rồi xong lời tự em dọn luôn à đó không phải thật xấu đâu rồi <laughs> bây giờ mình tìm người bạn gái thế nào nói luôn chung ai nhìn thấy được là ba mẹ em thấy được là em cũng được rồi tại vì <laughs> em cũng không quan trọng lắm ạ à. nếu dù ba mẹ em nó không được thì sao không bây giờ quen ai giờ mẹ cũng không cấm ra quan trọng là do em đúng không dạ rồi bây giờ tới bạn gái Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa Chưa? Chưa hẹn hò lần nào? Dạ chưa luôn ạ à. Vậy là cái đương nhiên chưa hôn luôn rồi Dạ chưa Ủa tại sao vậy? Ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn Lý do? Ừ, chưa, mình chưa có gặp mặt á Tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy Nhưng mà mình có thích đàn ông không? Dạ có Có hả? Muốn tìm người đàn ông như thế nào? Dạ, muốn một người cũng phải cao một chút Tại vì em lùn cho nên phải cho đời con em nó cải thiện được chút xíu à. Đừng có hói đầu Cỡ này được không? Dạ được <laughs> Mũm mỉm nhưng đừng có bụng phệ Em không thích người nào mà ốm quá nhìn không có sức sống Không có đủ khả năng bảo vệ bạn nữ Ví dụ giờ móng tay anh để dài rồi sao giờ sao? Dạ về cắt đi Anh không chịu cắt thì sao? Lén lén cắt <laughs> đôi khi mình khó quá mình kén chọn quá đó mình gọi là mất nhiều rất nhiều cơ hội nha dạ Hồ. đâu đâu để tôi kêu anh cởi dài tôi coi cái chân coi dạ em chào chị ạ mang chi bích kính dữ vậy bình thường là mang dép tổ ong không mà đúng không <laughs> sao chị biết hay vậy chị đúng luôn hả dạ thiệt luôn hả dạ cởi ra cho tôi chiếc dài tôi kiểm tra coi lẹ lên không chân này sạch nè mới cắt hả dạ sao chị biết vậy ủa cái gì cũng đúng luôn hả dạ ơi trời ơi không được rồi dạ em đẹp em phải đánh đàn chị à một này bàn bên này á thì cũng cắt mà điều vẫn có dính đất chút đỉnh Và bên đây á thì là để để đánh đàn dạ. cổ cũng thích hát dạ. biết đâu mình dụ cổ thôi để anh để cái bàn tay này anh đàn cho em hát biết đâu người ta cũng ưng dạ em sẽ à. cố gắng chị ạ cái mặt anh này tôi thích ghê mặt ừ. anh vui vui ha anh cười coi cười <laughs> không thiệt có ba lúng đồng tiền nha mặt thì cũng đẹp trai lắm mà thôi được rồi mang dài vô đi chút xíu gặp nhà gái được rồi. nhớ nhớ thuyết phục cái vụ nha kia nha được được Trời ơi dễ thương lắm em ơi Bây giờ cho gặp người nhà đi Mình đi có ai đi theo không? Dạ có mẹ em ạ à. Dạ chào chị cô Cát Tường Dạ bạn trai bên bển sao cô? Nói chung là cái tiêu chí thấy được Nè em trai chào bác gái đi Dạ con chào cô ạ à. Cô chào cứ yên tâm đi nếu như mà con mà mối quen được tia con gái của cô ở đây á, thì con dám hứa nhưng mà con sẽ cố gắng yêu thương giống như cô yêu thương con gái của cô vậy đó Cô có một câu hỏi hỏi con Dạ yeah dạ nếu mà giờ con gái của cô nó còn yêu nghề mà nó ở trên xa đó con có chấp nhận cho là vợ con ở trên đó dạy học còn con vẫn ở dưới đây cuối tuần con về như vậy hay là con phải bắt buộc là là là là con của cô phải về đây ở nhà trọ dạ không ạ à. quen là tin tưởng nếu như có thì con sẽ tình con đi xuống dưới đó rồi xong con con sẽ về ạ tức là sẵn sàng tới nơi luôn á Hôm nay à, lực lượng nhà gái rất là đông đảo luôn Nhà gái đâu? Đưa tay lên Trời ơi! đi cả xóm luôn hả cô dòng họ dạ. nội dạ. ngoại nội ngoại đây ai lớn nhất nào dì ba bà bà đó bà hàng xóm bà đi rồi cho bà họ nói câu coi đàn trai dạ. được không thấy à, cháu trai như vậy đó là cũng được lắm cảm ơn à, nhà trai đâu rồi đàn dạ, trai đi mình đâu với mấy bạn trong công ty ạ dạ, con chào chú Quỳnh Linh chào cô Cát Tường em chào chị à, chào bên phía nhà gái việc mà nếu như tiến tới hôn nhân với nhau á mà có muốn một người ở trên Bình Phước một người dưới Sài Gòn thì bên con có thể tạo điều kiện là cho anh thể lên phát triển thị trường trên Bình Phước để cho hai người à, hỗ trợ à, tạo dựng mối quan hệ tiến hành lâu dài à, nhưng mà bạn dạ. nhìn à, thấy nhận xét bạn gái bên đây như thế nào dạ được đấy anh <laughs> rồi cảm ơn bây giờ mình chuẩn bị sao dạ, sao anh thể mà không ờ, đưa được chị nào về thì tháng này anh đừng nhận lương nữa chết trời ơi áp lực chưa em cố gắng đừng để anh mất tháng lương tội nghiệp anh em kéo mà vậy chắc không phải cố gắng à. cố gắng cố gắng dạ Vâng, chào em à, Ủa nãy giờ ở đâu tôi không thấy bóng dạ, bóng cái này thì em tặng cho anh Quyền Linh Trời ơi Hai cháu ở nhà em mới làm tới thì giờ dạ. À tặng cho hai cháu hả? Dạ Quan tâm tới con tôi dữ ha, cảm ơn nhiều nha Dạ cái này anh trước khi gặp mặt anh có quà tặng em ạ à. cái này là bạn thể làm á hả dạ chú ừ, hay quá dữ. nha đây là một người rất là tỉ mỉ này cất đem gì cho con coi em thấy anh cũng vui vẻ hoạt bát à, biết đánh đàn à, cũng được hai mà lúng đồng tiền đó đẹp trai không mắt, to giống hàn quốc anh thấy em như thế nào ạ à? thì nói chung anh không tưởng tượng ra được em quá là dễ thương rồi dạ em cảm ơn hẹn hò như thế nào lên mình... bình phước gì đó làm sao nhắm lên tuần lên mấy lần nếu như công việc em sắp xếp được nói chung thì em thấy nhớ thì em sẽ chạy lên à. em không, không biết vậy giờ giấc như nào mình sao công việc em xong rồi em sẽ thu xếp em sẽ lên cũng khá xa đó anh ạ à. không sao đâu em ơi nhớ là cứ đi thôi ha dạ hai ba giờ đêm nhớ đi luôn dạ vẫn bình thường em nếu như mà em cho anh anh sẽ đi hai ba giờ đêm em chịu gặp anh đi liền rồi thôi chuẩn bị bấm nút các bạn để tay vào nút bấm đi bạn đây là giờ phút mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định cái chuyện rất hệ trọng bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau có mẹ có cả gia đình có cả hàng xóm có cả những anh em đồng nghiệp mình đang chứng kiến và bao nhiêu người đang xem mình qua truyền hình suy nghĩ một hai ba hết thời gian hết thời gian Ủa, em bấm mà nó không đúng từ từ em đừng nóng nghe nói hết thời gian em bấm mà nó không vô rồi nắm tay đi bạn nắm tay đi cưng xin phép mẹ hôn gái mẹ gái rồi dạ thôi được quy định của chương trình cô con phép xin phép à đó mẹ đồng ý rồi má cho rồi cặp này là cưới lẹ rồi đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax đây là vé xem phim của hệ thống cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn cảm ơn nhớ nha nhớ báo tin vui cho chúng tôi nha bây giờ đủ bộ nè có đàn có vé số xin mời <laughs>